Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Xuân Thọ, diện tích 1.157m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Nam, đường ô tô, cách quốc lộ 21 km, cách chợ Đà Lạt 11 km, đất Thế Dương, view nhà lồng, giá 3,2 tỷ đồng. Đất Nguyễn An Ninh phường 6, diện tích 260m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô, cách Hồ Xuân Hương 2 km, gần chợ, trường học, giá 13,6 tỷ đồng. Đất Tà Nung, diện tích 500m2, 6 lô, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Nam, đường bê tông 4m, cách chợ Tà Nung 1 km, cách Đà Lạt 18 km, giá 2,1 tỷ đồng mỗi lô. Đất dự án khu dân cư thị trấn Thạnh Mỹ, đơn dương, diện tích 100m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô, cách quốc lộ 27 350m. Bán kính 800m có chợ, trường học, ngân hàng, ủy ban nhân dân, đầy đủ các tiện ích, giá 1,15 tỷ đồng.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 八八八